Hello, hello, hello. Hello, xin chào quý vị và các bạn. À, thị trường ờ, chúng ta giáp Tết có những cơ hội gì? Thì hôm nay chúng ta sẽ à, xem phân tích xem là thị trường của chúng ta chúng ta cần những điều gì để chúng ta có kế hoạch trong thời gian sau Tết. Xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta đợi uh, khoảng uh, 200 các bạn thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ thì trước khi ngày đờ 2300 chúng ta bắt đầu thì các bạn ờ, có thể đặt câu hỏi phần dưới để Dũng chia sẻ thì hôm nay có bạn nào có thấy rằng có một cái cổ phiếu nào mà các bạn thấy là tâm đắc nhất hôm nay ạ à? nếu có cổ phiếu nào tâm đắc nhất hôm nay các bạn có thể comment đúng không ạ à, <clears throat> trong thời gian vừa qua thì à, cái họng của Dũng nó không được tốt lắm nhưng cũng rất là nhớ anh chị em nên nay Dũng vào chia sẻ với chúng ta à, nhớ chia sẻ chúng ta xem là thị trường có những cái điều gì mà chúng ta cần lưu ý thì à, một số HPG DGW ME MS HA, SR còn gì nữa Dabaco à, PVS rất nhiều cầu cổ phiếu khác nhau thế thì uh, chúng ta đợi 200 nhé các bạn nhé tại vì hôm nay Dũng ạ thế thì uh, các bạn nhớ là tại sao khi mà còn sau một thời gian rất dài thời gian rất dài thì Dũng có chia sẻ là thị trường nó tốt hơn những cái gì mà phía đông ngoài kia họ chia sẻ theo các bạn lý do tại sao ạ theo các bạn lý do tại sao mà thị trường lại tốt hơn mà ngoài kia thì chúng ta biết rằng năm 2022 là mọi thứ rất là xấu và bây giờ chúng ta phải nó tốt hơn thì điều gì ạ các bạn theo các bạn điều gì ạ điều gì điều gì ạ các bạn ờ, comment á chúng ta đợi 200 bạn thì chúng ta bắt đầu đúng không ạ điều gì mà khi mà Dũng nói rằng là thị trường sẽ tốt hơn thay vì à, chúng ta đưa ra đúng rồi đây chúng ta thấy là cái điều này là Dũng vẫn cứ phân tích đi phân tích lại rất là nhiều rồi đúng không các bạn thấy không ạ thì cái điều này là cái mà tại sao chúng ta lại cần phải biết cái điều này bởi vì như các bạn đã biết rằng này cái đồng USD là nó, nó quan trọng lắm đây là cái mà Dũng đã phân tích rất là kỹ ở phía trước này và các bạn nhớ là Dũng phân tích cái cái, cái đồng USD này nó là gì ạ à? nó là mô hình gì ạ à? vai đầu vai đúng không và nó hình thành ba đỉnh để nó đi xuống này thì bây giờ chúng ta nhìn nhá bây giờ chúng ta thử xem là bây giờ đáy này cái đáy của USD đây đáy USD UD đây là giá 90 các bạn không giá 90 và bây giờ nếu mà chúng ta tính từ 90 mà lên 100 là bao nhiêu giá đây nhá các bạn nhá đáy của nó là 90 à, lên đến 100 là chúng ta có 10 giá đúng không các bạn nhìn không thế bây giờ chúng ta xem là từ trên này là nó 100 bao nhiêu ạ à? 10 14 15 gần 15 mà bây giờ nó về gì ạ à? gần 100 thì bây giờ theo các bạn nó đã giảm nhiều chưa ạ tức là cái tỷ giá thời điểm này tức là cái mà sức mạnh của USD thời điểm này là nó giảm bao nhiêu ạ giảm hơn 50 phần trăm các bạn có đồng ý không ạ cái đồng USD ở đây nếu chúng ta đấy là nó đã giảm đến ít nhất là khoảng một nửa đi á, chúng ta tính một nửa cho nó đơn giản thế thì rõ ràng là đồng USD nó rất là yếu mà USD yếu thì nhà nước mua vào mua vào thì cái việc mà gì ạ à? bơm tiền ra là đương nhiên nên đầu tiên chúng ta thấy là cái quan trọng là chúng ta cần phải trước khi mà chúng ta phân tích mọi người đừng quan tâm đến gì ạ à? đừng quan tâm đến chúng ta mua cổ phiếu gì trước á, tại vì bây giờ nhá nếu mà chúng ta mua cổ phiếu trong những giai đoạn khác nhau nhé thì các bạn thấy rằng là có rất nhiều giai đoạn khác nhau khi chúng ta mua nhá vì chúng ta cũng không biết rằng đồng USD nó ở đâu giả sử như các bạn mua ở đây trong cái giai đoạn các bạn không biết USD ở đâu đây thì các bạn nhìn thấy mọi người cứ bảo nó rẻ mua nhưng cuối cùng là nó lên đây được thế thì hôm trước một bạn nó bảo là USD nó còn gì ạ tăng lãi suất đúng không nhưng lãi suất ở đây tăng 0,75% không lên 0,75% không lên 0,75% không lên mà vừa rồi lại tiếp tục tăng thì nó giảm tiếp nên có tăng nữa thì nó vẫn cứ giảm tăng nữa nó vẫn cứ giảm vậy các bạn đã hiểu điều này chưa ạ nếu các bạn hiểu điều này thì comment hiểu đúng không ạ tức là nếu kể cả USD tức là cái lãi suất của Mỹ nó tiếp tục tăng thì nó vẫn giảm bởi vì chúng ta thấy là rất nhiều các loại tệ vừa rồi nó bước vào một chu kỳ tăng và các loại tệ nó tiếp tục bước vào chu kỳ tăng nên rõ ràng là USD giảm mà USD giảm thì rõ ràng là đồng Việt Nam sẽ gì ạ à? tăng giá mà khi mà đồng Việt Nam tăng giá thì thời điểm này gì ạ à? vừa rồi chúng ta bán ra một lượng ngoại tệ rất là lớn đúng không thế thì ờ, thế thì bán ngoại tệ rất lớn thì chúng ta sẽ thấy là thì tiền này hấp thụ thế câu chuyện của bạn đây giả sử như là thực ra thì dũng cũng không muốn rằng là uh, trong cái buổi livestream này có những cái hiểu uh, ờ, câu nói nó không đồng nhất thì bây giờ câu chuyện của bạn này là không đồng nhất ở điểm nào đấy bạn là uh, trần tấn trong này em thấy quan điểm của anh không đồng nhất thì bây giờ thử xem là quan điểm không đồng nhất ở điểm nào đấy thế thì bạn phải ban bạn phải cho tức là làm cái gì á mà chúng ta cần phải gì ạ cần phải rõ ràng rất là rõ ràng bây giờ không đồng nhất mà không biết đồng nhất đồng nhất điểm nào thì chúng ta sẽ thấy rằng là câu chuyện ở đây là gì ạ đấy thế thì ở đây câu chuyện ở đây đó gì ạ rõ ràng là thị trường tạo đỉnh thì chúng ta cần phải gì ạ à, USD đỉnh thì chúng ta cần phải mua hoặc là chúng ta à, chúng ta cần phải gì ạ có kế hoạch thế thì bây giờ đầu tiên là bây giờ chúng ta sẽ xem là à, nếu các bạn nhìn quan quan sát ở đây thì chúng ta đang nhìn thấy là USD đúng không đây là cái uh, ờ, tiêu điểm này thì cách mà Dũng đưa ra cái kịch bản đó là gì ạ nếu lên đây các bạn đây là cái mà chúng ta nhìn này thì trong cái vùng này chúng ta gọi là yếu thì trong trường hợp đúng không thì vì có dòng tiền lớn của các tổ chức các bạn nhá thì cái thời điểm này chúng có chia sẻ là nếu dòng tiền lớn các tổ chức thì nó có sự xác nhận thì chúng ta thấy rằng là đây là được dòng tiền lớn do cái đồng USD các bạn có thể quan sát một vài hôm á đúng không quan sát một vài hôm thì khi mà Dung thấy rằng dòng tiền lớn tham gia vào USD nó giảm mạnh thì dòng tiền lớn tham gia vào đúng không còn trong trường hợp mà nếu mà USD nó vẫn giữ ở mức cao thì có thể nó test lại đáy thế ở đây nó có hai kịch bản kịch bản đầu tiên là gì ạ nó có thể gãy gãy test ở đáy kịch bản thứ hai là nó có thể tích lũy ngang câu chuyện đó là trong quá trình tích lũy ngang này thì bây giờ chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào đây ạ quan trọng là chúng ta lựa chọn cổ phiếu nào chứ bây giờ chúng ta biết rằng là việc lựa chọn cổ phiếu cực kỳ quan trọng nếu chúng ta lựa chọn sai cổ phiếu thì lúc đó chúng ta sẽ gì ạ không có tiền thậm chí là gì ạ chúng ta sẽ gì ạ thậm chí là không thể biết rằng là là là à, cổ phiếu đi về đâu thì thứ nhất là gì ạ bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại bình thường là gì ạ trong một cái quá trình này thì chúng ta biết rằng là nếu chúng ta quan sát về các cổ phiếu bây giờ chúng ta quan sát lại các cổ phiếu thì chúng ta thấy là nếu bây giờ chúng ta lấy một cái cổ phiếu bất kỳ đi là sử dụng hòa phát thì các bạn biết rằng là nếu hòa phát đây là đây là cái mà dũng đưa chia sẻ đấy ạ nếu hòa phát tích lũy ở đây mà có điểm xác nhận lần trước chúng ta thấy xác nhận thì nó gì ạ à, bị gãy thì chúng ta phải cắt lót câu chuyện đấy là nếu bạn mua ở đây bạn phải cắt lót nhưng trong trường hợp khi bị rút bỏ bạn có thể mua lại ở đây đấy bạn có thể mua lại ở đây đây là cái điểm mà các bạn có thể mua lại ở đây thế thì ở đây chúng ta thế thì bây giờ chúng ta thấy là khi mà chúng ta mua ở đây cái câu chuyện đấy nếu vi phạm các lót chúng ta cắt không chúng ta vẫn phải cắt Những cái câu chuyện là chúng ta mua điểm này thì nó là an toàn đấy, nếu các bạn biết rằng là nó đã có sau khi mà nó lên những cái điểm nhấn này nó có quá trình test lại thì đây chính là một điểm an toàn đây chúng ta gọi là điểm mua an toàn thế thì một số bạn là tôi mua ở đây tôi mua ở đây hoặc là mua ở đây thì thực tế là Dũng sẽ không mua ở cái vùng này đây là quan điểm cá nhân nhé các bạn nhớ là đây là quan điểm cá nhân tức là ở trong cái góc độ nào đó thì trong những anh chị em nào một là anh chị em đã học Dũng hoặc là hiểu về các trường phái đầu tư Mac Mini tức là ở đây tất cả kể các các chuyên gia thì họ cũng gì ạ à, họ đợi cho cổ phiếu đạt các yếu tố tức là đạt các yếu tố về gì ạ à, về tích lũy thì họ mới đưa ra cái điểm mua thế thì bây giờ hôm nay nếu các bạn để ý một chút thì trong hôm nay thì giả sử có mấy cổ phiếu đây chẳng hạn nhé đây là cổ phiếu gì ạ đây là cổ phiếu gì ạ TCM TCM thì bình thường là chúng ta có thể đây là cái điểm mua nhưng nếu điểm mua này nha điểm mua này thì lên đến vùng kháng cự này biến động lớn mà chúng ta không bán thì về đây chúng ta bị lỗ âm ngược lại đúng không âm ngược lại thế để âm ngược lại thì các bạn thấy là rõ ràng là âm ngược lại thì nhiều bạn ở đây là điểm mua để tôi tôi mua lại nhưng với cái quan điểm cá nhân của Dũng thì à, khi mà chúng ta mua điểm này thì chúng ta bán ở đây và sau khi nó âm ngược lại thì cái cổ phiếu này nó hình thành hai mô hình đây là cái vai và một cái này là có làm cái vai gọi là vai đầu vai ngược trong một xung lên thế thì câu chuyện ở đây là gì ạ chúng ta có mua điểm này không thế thì câu chuyện đây nếu chúng ta mua điểm này lý do tại sao chúng ta mua điểm này bởi vì khi mà cổ phiếu nó hồi này đấy để hồi thì test lần thứ nhất test lần thứ hai và thậm chí là test lần thứ ba đây là gì ạ test lợn không ra khối lượng và hai phiên này chúng ta gọi là siết chặt thì đây chúng ta gọi là điểm pivot đúng không đấy, điểm pivot và đây chúng ta gọi là điểm mua đấy là góc độ như vậy thế thì khi mà chúng ta có điểm mua này thì chúng ta mới mua thế câu chuyện đấy là gì ạ nếu chúng ta mua điểm này thì đấy là gì ạ chúng ta sẽ có an toàn thế quan trọng là nếu chúng ta mua điểm này đúng an toàn đúng không ạ và có thể là chúng ta gì ạ có thể khi mà cổ phiếu lên đến cái vùng uh, trong trường hợp tích cực nhé tại sao không mua điểm này tại sao không mua điểm dưới này mà đây khi một điểm có cái độ an toàn cao thì trong trường tích cực thì có thể cổ phiếu lên đến khoảng 66 này Đấy, 66 này thì chúng ta sẽ gì ạ bán ra để chúng ta chốt lời Rồi trong trường hợp như này đây chúng ta gọi là lướt sóng rồi tại vì cổ phiếu này vẫn chưa là chu kỳ đi lên thế thì chúng ta cũng thấy có quả Dabaco Dabaco này thì nó cũng đang hình thành chúng ta gọi là hình thành vai đầu vai Đấy, sau khi rút bỏ vai đổ vai thế thì câu chuyện đây là nếu cái cổ phiếu này mua vùng này thì có an toàn hay không về cơ bản thì gì ạ à? điểm này thì có thể chúng ta cũng là gọi là điểm an toàn nha an toàn vì thứ nhất là cái vùng dưới này nó có độ ăn nó cạn kiệt thế thì phía trên này là vùng cản rất lớn nhưng khi mà cổ phiếu lên rũ lần thứ nhất này khối lượng rất lớn này lần thứ hai khối lượng thấp thì cái điểm an toàn là điểm hôm nay thế thì câu chuyện đây là gì ạ à? thường có một số bạn sẽ mua đỉnh chỉ Hoàng chỉ phân biệt khi mà cổ phiếu đang có quá trình test cung thôi ạ. Tại vì nếu khối lượng này test cung khối lượng lớn thì lên điểm này nó cũng không an toàn. Đấy, thế thì đấy là cái mà chúng ta cần lưu ý. Thế thì bây giờ chúng ta đặt ra câu hỏi là gì ạ? Trên thị trường như này. Thế thì uh, bây giờ chúng ta đặt ra các bạn cứ cho một cổ phiếu nào các bạn nghĩ rằng là nó tăng mạnh, là tốt nhất và chúng ta xem được tỷ lệ cái số cổ phiếu nhá. Chúng ta phải tính luôn tỷ lệ các số cổ phiếu trong đợt này là có bao nhiêu cổ phiếu mà nó tăng rất mạnh còn bây giờ giả sử như là chúng ta sẽ có một cái cổ phiếu ngân hàng như này chúng ta gọi là mạnh thế thì thực tế là gì ạ nếu mà chúng ta mua ở đây thì rất nhiều người bị thua lỗ ở đây đúng không hoặc là nó mua ở đây đúng không thì chúng ta cũng thấy là chúng ta bị test lại thế thì thực tế là gì ạ sau khi mua thì giả sử chúng ta có mua ở đây à, một số trường hợp thì chúng ta có thể test lại đây đúng không đấy chúng ta có thể một số trường hợp thì nó có thể test lại chúng ta có cơ hội mua sau nhưng đây chính là một cái gọi chúng ta gọi là điểm mua nếu trong hợp nó có một cái điểm nhấn dấu ấn đây hết lý do tại sao chúng ta không mua ở đây đúng không tại sao chúng ta mua ở đây mà tại sao không mua ở đây mà chúng ta mua ở đây đấy là cái mà chúng ta lưu ý thế thì à, chúng ta sẽ đây là chúng ta sẽ là một bạn có nói là DXG đúng không thế thì câu chuyện xem là DXG đi câu chuyện đây này à? DXG thì rõ ràng từ đây đến đây là gì ạ à? cả một thời gian nó đã lên đâu đúng không nếu bạn thấy là cả một thời gian nó lên đâu thì rõ ràng là chúng ta mua ở đâu chúng lên thế này chúng ta kiếm lợi nhuận thì làm sao thế các bạn cứ thử chia sẻ xem là các bạn có bao nhiêu cổ phiếu gì ạ à? thế vậy ok tí nữa chúng ta sẽ phân tích à, à, các bạn ạ đấy là cái câu chuyện đấy là chúng ta nhìn nhá hay là các bạn cứ thử xem là một cái bạn là gì đó bạn thử xem là từ khi mà chúng ta làm á, thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải cho nó rõ ràng đấy, tại vì khi mà chúng ta không rõ ràng thì chúng ta gì gì ạ nó dẫn đến một cái gì ạ à, nó nếu hiểu lầm cho các bạn khác thế để chúng ta làm gì thì các bạn hỏi đây nhá các bạn thấy phần nào mà nó chưa chuẩn hay là các bạn đấy thì các bạn hỏi rõ ràng đi tại vì cái việc mà chúng ta không không không ờ, tức là mua cổ phiếu mà chúng ta cũng không biết rằng là nó đang ở dạng nào thế thì ở đây chúng ta sẽ xem là cổ phiếu khác đi ạ đây, các bạn sẽ xem một vài cổ phiếu xem nào xem là nó mạnh lên như nào thế thì câu chuyện đây là BCC à, BCC đúng không ạ thì BCC thì cái câu chuyện đây là điểm mua thế này rồi đúng không thì đến vùng này chúng ta mua làm gì nữa đúng không tại vì vùng này nó đang tích lũy rồi thì cái cái này là cái mà à, bạn nào có nhớ không ạ là Dũng không sẽ nói rằng đây là cái điểm mua thôi còn vùng này là một là chúng ta bán một nửa hai là quá trình tích lũy thôi đúng không thì à, hay là bạn có nói là tỷ giá xuống giảm thì liệu thanh khoản có cải thiện hay không à, chúng ta hiểu đơn giản thế này tỷ giá giảm thì chưa chắc nhá chưa chắc dòng có dòng tiền lớn đã vào nữa nhá chưa chưa chắc là dòng tiền rất là lớn tham gia vào bởi vì vấn đề là đầu tiên là chúng ta phải cần phải xem rằng là thực sự nhá thực sự là ngân hàng nhà nước có bơm tiền thực sự ai không thì rõ ràng là thường bơm tiền ra thì bao giờ nó chậm hơn rất nhiều tức là tỷ giá giảm như vậy nhưng rõ ràng là bản thân chính phủ bơm tiền ra nó vẫn chậm giả sử mua ngoại tệ thì nó cần một khoảng thời gian những cái việc mà gì ạ nhà đầu tư nước ngoài họ mua vào nhé họ mua vào thì có thể có một dòng tiền chúng ta gọi là dòng tiền bất ngờ tức là thường thì chúng ta thấy là nó tăng thị trường nó tăng và giá không tăng đấy, khối lượng không tăng nhưng tuy nhiên thì tất cả mọi thứ chúng ta cần phải hiểu đó là tích lũy à, trước khi các bạn nhìn thấy là tất cả những cổ phiếu nhá tại vì nhiều bạn đây một cái quá trình nó tăng nó cần tích lũy rất dài đấy, bạn bất cứ cổ phiếu nào nó tăng được thì nó không đi lên được ngay đâu ạ nó cần phải tích lũy rất dài trước khi lên nhá tích lũy rất dài trước khi lên nên vấn đề là ở đây chúng ta cũng thấy là nếu mà có quá trình lên thì nó cần phải thêm để ra tích lũy đúng không ạ thời gian tích lũy thế thì ở đây chúng ta đang nói về cái góc độ đang nhìn thấy những cái gì đang ở đây để xem là các bạn đưa ra xem là thực tế nó như nào hay không đúng không thì một số bạn thì nói là à, thất vọng hay là ấy thì bây giờ đây giả sử như này cho cái bạn này đây à không không phải thế thì câu chuyện đây là nếu chúng ta chúng ta sẽ cần phải như thế này này thế thì ờ, một số bạn tức là chúng ta sẽ quay trở lại cái câu chuyện này ở đây cái cách đầu tư của DVD có thể nó khác hẳn rất nhiều các bạn ngoài kia à, nếu các bạn đây là một cuốn sách các bạn có thể về tự đọc đây là cuốn sách về Việt Nam à, của Bitcoin mua bao nhiêu cũng được thì các bạn biết là tại sao người ta phải đợi cổ phiếu người ta mới mua còn rất nhiều sách về đầu tư chứng khoán thế thì câu chuyện đấy là gì ạ chúng ta cứ tính từ mặt đất đi lên thì không thể nào gì ạ nào biết rằng cổ phiếu như nào và chúng ta cần phải xem là chúng ta mua thời điểm nào cho đó tốt nhất hay là chúng ta xem là cổ phiếu bao đi ạ cái cổ phiếu này hôm trước cũng đánh giá là cổ phiếu ok đúng không đúng không cái cổ phiếu này bạn mua ở đây đúng không đúng không bạn mua ở đây nhưng cái cổ phiếu này nó chưa có sự xác nhận thì chúng ta cũng sẽ không mua tiếp nếu cổ phiếu này nó phải có một cái điểm nhấn thì chúng ta mua tiếp còn không thì bạn mua ở đây thì bạn thôi nha dừng đã đấy, đấy là cái cách mà các bạn có thể đầu tư chứ không phải là bạn mua ở đây xong các bạn gì ạ à? Ờ, nhiều lúc bạn mua ở đây thì trong trường hợp cổ phiếu nó không tạo ra xu hướng thì có thể nó sẽ giảm tiếp về chúng ta bị mất tiền ở đây nên đầu tiên là chúng ta sẽ đợi khi nào nó xác nhận thì chúng ta mới mua thêm tí nữa chúng ta sẽ phân tích thị trường chung để các bạn hiểu rõ cái điều này pan br à, br br psr thì hôm nay nhé hôm nay bạn mua thực ra cái điểm mua này này khối lượng rất là lớn nhưng nó rõ ràng là đang gặp cái cản này nên nếu trong trường hạn trường hợp có thể bạn mua đây nhá sau đó thì à, một số trường hợp thì chúng ta thấy là chúng ta đợi tắt lại chúng ta mua sau đấy là cách thức mà chúng ta có thể an toàn hơn đấy thế thì à, chúng ta sẽ xem lại xem là có gì nữa tc tch tch này chưa lên được đấy tch này chưa lên được thì đấy là những cái thế bây giờ chúng ta sẽ xem là những cái cổ phiếu nào như vích chẳng thế vích thì ờ, nếu giả sử như là chúng ta mua như này Đấy. giả sử đây những cái vùng này thì cái cổ phiếu dạng này vẫn đang ở trạng thái bao cung nha hay là ASM ASM ASM ASM thì hôm nay về giả sử cái điểm mua này cũng tức là như này nhá để các bạn có thể hiểu đơn giản như thế này thông thường nó có hai dạng cổ phiếu những dạng cổ phiếu mà nó tích lũy trên nền trong một xu đi lên tại vì ở đây nó sẽ có rất nhiều các bạn tức là bọn chúng ta vào chúng ta nghe chúng ta chỉ mong muốn phím hàng sau đó cái phím hàng chúng ta nó không đúng thì chúng ta gì ạ à, bảo à, thế nọ này kia thế thì đây đây đầu tiên khi mà chúng ta nói á, thì nó nó có hai dạng à, Dũng sẽ nói các bạn để các bạn có thể hiểu rõ tức là nếu giả sử trong một xu đi lên này đây gọi là một xu đi lên xu đi lên là gì ạ à? bình thường thì chúng ta thấy là nhìn đây chưa rõ lắm đây chúng ta nhìn, bình thường chúng ta nhìn thấy là các đường trung bình chúng ta đơn giản là các đường trung bình uh, à, 20 nằm trên 200 à, ít nhất là hoặc là uh, 150 à, uh, 2 150 nằm trên 200 và cái đường gì ạ 20 nằm trên 50 thì trong trường hợp như này chúng ta gọi là một xu hướng thì các bạn có thể mua ở đây hoặc mua ở đây còn nếu các bạn nhìn một xu hướng rõ ràng hơn thì các bạn nhìn phải nhìn đấy ở đây tức là đường 150 à 200 đây là được 200 hướng lên 150 nằm trên 150 à, nằm trên 200 và đường 50 nằm trên 150 thì đây mới là chúng ta gọi là một xu hướng chính thì trong một xu hướng chính này thì bạn có thể mua điểm này đấy để mua điểm này còn ở nếu mà cái quá trình mà cổ phiếu nằm dưới cái đường trung bình này thì trong quá trình hồi này này cái tỷ lệ xác suất mua những cái điểm này nó sẽ là 50 50 bạn mua có thể nhé một vài trường hợp thị trường chung nó tốt thì nó có thể tiếp tục tăng nhưng với vấn đề cản lớn này thì có thể nhé có thể nó giống như một vài cổ phiếu có thể nó lại test lại nên cái việc ở đây là nó đúng khoảng 50 50 thôi ạ nên nếu chúng ta không hiểu được là một là cổ phiếu nó đang nằm kênh trên hai là cổ phiếu nó đang nằm kênh dưới nên tỷ lệ trong một kênh dưới nó rủi ro hơn rất nhiều nên chính vì vậy khi mà các bạn mà không nắm rõ được thì chúng ta thấy là rất khó để phân tích cho chúng ta nên khi mà chúng ta không đúng thì chúng ta sẽ đánh là một là gì ạ à? cổ phiếu chúng ta vẫn lên nhưng sau đó gì ạ à? trường hợp khác chúng ta có thể bị thua hay chúng ta lấy giả sử như là cổ phiếu tất cả cổ phiếu ngân hàng thì thực tế là chúng ta đang gì ạ à? nó đang là xuống lên xuống lên ngắn hạn thôi chúng ta gọi là tại vì nó đang vẫn nằm dưới các gì ạ à? cái đường trung bình những đường trung bình 150 đang dưới 200 nên về cơ bản là xuống ngắn hạn thế thì nếu trong hợp bạn mua cổ phiếu này đi thì rõ ràng phí cản này rất là lớn nên nếu chẳng hạn sử cổ phiếu này có lên một đoạn này thì nó cũng gì ạ nó đúng ạ cái giá bạn mua và sau đó nó sẽ có những điều chỉnh phía trên này nên được thì chúng ta không được bao nhiêu và chúng ta thấy là rủi ro hay là Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu cho các bạn thấy rằng là thế thì đấy các bạn nhá một vài bạn có chia sẻ là bây giờ các bạn nhìn thấy là cả một cái chu kỳ này cổ phiếu nó rơi như này thì bây giờ hôm nay nó trần cái thì chúng ta thấy là chúng ta thấy là vui đúng không nhưng nếu như viên trần như này thì chúng ta thấy là trong thị trường đây những phiên trần này sau đó chúng ta bị lỗ đúng không hoặc là chúng ta cũng gặp những cái đợt mà như này có những phiên tăng rất mạnh đúng không sau đó nó mãi không lên vậy cái cổ phiếu này bao giờ lên Đấy, thế nên nên nếu cổ phiếu nó mà như này thì Dũng không không giao dịch bởi vì nó vẫn đang nằm kênh dưới và nó không có độ uy tín thế thì câu chuyện đây là chúng ta đầu tư những cổ phiếu mà như vậy chúng ta không chơi đúng không chúng ta không chơi bởi vì nó sẽ không giúp chúng ta an toàn cái đầu tiên là chúng ta cần phải đầu tư lâu năm chứ không phải là đầu tư gì ạ à? mua một vài cổ phiếu à một bạn có hỏi cổ phiếu đây cổ phiếu này tại vì ở đây thì không có thời gian để phân tích hết nhưng giả sử như cổ phiếu này hôm nay bạn mua là ok nha bạn mua kiểu này là ok đấy. đấy thế thì đấy là cái cách mà các bạn có thể quan sát GIL Dũng sẽ phân tích một vài cổ phiếu nữa các bạn hỏi nhá GIL như là kênh dưới này đấy, thế thì câu chuyện đấy là các bạn nhìn đấy này kênh dưới này lên như này là chúng ta sẽ không an toàn đấy mp mpc đấy, các bạn nhìn nhá tức là chúng ta nhìn ở đây xem là bao nhiêu tỷ lệ thành công khi mà các bạn hỏi nhá tỷ lệ mà các bạn đưa ra là bao nhiêu thành công rõ ràng như này là rủi ro đúng không đấy như này là rủi ro nên chúng ta sẽ không mua đấy nó, nó vẫn là một cái gì ở đây nó lên nó kéo xả như này thì chúng ta sẽ rủi ro tất cả. Đấy. Techcombank chả thế Techcombank này thì cổ phiếu này nó đang lên lên đây nó gặp cái vùng này này Đấy, nó đang nó có thể tích lũy ở trên thần, thần này một thời gian trước khi có thể vượt qua đỉnh này thực tế nó cần phải vượt qua cái đỉnh này số lượng xác xác nhận rất là mạnh thì chúng ta có thể đầu tư một cách an toàn đơn giản thế thôi đấy thế thì v PTP PTP nó là kênh dưới mà nó hồi như này nó không an toàn đấy thế thì câu chuyện các bạn thấy không ạ à, một bạn là TNG TNG lên khối lượng thấp như này không an toàn nhé đấy nó vượt quả qua đỉnh này khối lượng ở đây rất lớn khối lượng này không an toàn đơn giản thế thôi PVS thì sao PVS thì về cơ bản là hôm nay vượt qua đỉnh đấy thế thì vượt qua đỉnh như này khối lượng lớn thực tế là cái cản phía trên này rất lớn này nếu giả sử nhá nếu mà giả sử uh, trong trường hợp nếu cổ phiếu này mà gọi là điểm mua hôm nay thì nó cũng không phải an toàn lắm nhá điểm mua hôm nay nó cũng an toàn lắm đâu thì trong trường hợp mà nó tích lũy được thêm cái vùng ở trên này, này thì ok chúng ta chứ nó cần tích lũy thêm thì chúng ta sẽ thấy tuyệt vời hơn đấy VGC VGC cũng kênh xuống nha kênh xuống như này không an toàn đấy thế thì tiên phong banh tiên phong banh tiên phong banh à, hôm qua giúp có nói là cái điểm này các bạn mua là an toàn thôi còn bây giờ nó lên này nó phải test lại nữa các bạn nhớ nhá đấy thế thì đây là những bạn nào hiểu thì các bạn sẽ thấy nó như này còn các bạn không hiểu thì bây giờ chúng phân tích một loạt thôi đấy thì đây đây là cái bạn này là bạn tức là bạn rất là là từ trước nay bạn vào đây bạn theo kiểu như là không đúng không thế thì chúng ta sẽ tiễn nhau Đấy, thế thì bây giờ nhá để lần sau các bạn sẽ hiểu đơn giản là khi mà chúng ta vào đây mà chúng ta không có cái sự uh, ấy thì chúng ta tiễn nhau để chúng ta sẽ không không không ờ, làm việc nhau nữa tại vì nó ảnh hưởng đến người khác nhá Đấy. thế thì để chúng ta mọi người cũng hiểu đơn giản này trong một cái buổi chia sẻ này nếu bình thường thỉnh thoảng có một vài bạn tức là có thể họ bị thua lỗ hoặc là họ đang có vấn đề về tâm lý thì họ vào họ có thể xả rác ở đây à, Dũng ờ, thỉnh thoảng Dũng đưa vào thôi để cho các bạn biết rằng là rất nhiều người rất là tội nghiệp khi mà họ đang bị thua lỗ và họ cứ đi lên diễn đàn này họ tìm người để họ à, tức họ chúc giận nhưng thực tế là Dũng muốn lôi cái đấy ra để cho mọi người nhìn thấy rằng là đấy có rất nhiều con người như vậy nên nếu đầu tư chứng khoán mà chúng ta vẫn cứ bị như vậy thì nó càng mất nhiều hơn tại vì ta tiếp tục mất nhiều hơn và đấy chính là lý do khi mà chúng ta gì ạ à, thấy rằng là đầu tư mà không có kiến thức họ sẽ bị như vậy đẹp à, ờ, chúng ta sẽ tiếp tục DCM đấy các bạn nhìn nhá tất cả những cái cổ phiếu các bạn phân tích các bạn về như này để chúng ta hiểu đơn giản nhá chúng ta về chúng ta phải xem tất cả những cái Dũng phân tích sau đó chúng ta so sánh chúng ta phải hiểu đơn giản này này không ai có thể đúng 100% tất cả được nên khi mà chia sẻ thì có thể có những cổ phiếu nó sẽ gì ạ à? giả sử một cái giai đoạn phân phối thì chúng ta bán nhưng có thể sau 3 tuần 4 tuần nó tái tích lũy thì nó lại lên thì cái câu chuyện đây là gì ạ à? chúng ta sẽ phải hiểu và Dung sẽ làm những cái điều chi tiết để các bạn hiểu rõ cái điều này chứ còn không bây giờ giả sử ra cổ phiếu kênh dưới thì các bạn bán nhưng có thể sau 5 tháng sau thì cổ phiếu này nó lên tít ở phía trên này tại vì nó lên đến đây nó tái tích lũy chẳng hạn thế sau đó nó tăng khoảng độ 100 phần trăm thì mọi người xem ở đây là hôm trước hôm nay bảo bán ở đây nhưng thực tế là cổ phiếu này kênh dưới thì bây giờ không mua được đơn giản thôi kênh dưới mà nó chưa có cái yếu tố gì ạ để lên được thế thì bây giờ chúng ta phải nhìn ở thời điểm này còn thời điểm khác chúng ta tính sau à, tí nữa sẽ phân tích thị trường chung nha các bạn nhé à, IDC đấy cái Dũng ờ, phân tích cho các bạn nhìn thấy là IDC à, mua cổ phiếu này khối lượng ở đây thì nó cũng không được gì ạ tức là cái quá trình tích lũy này hơi ngắn thế thì nếu mà mua cổ phiếu dạng như này thì rõ ràng là Dũng cũng không khoái lắm tại vì phí cản ở trên lớn mà nó lên như này thì nó cũng không đi được ra thế à thì đấy là cái mà chúng ta sẽ lưu ý và cái cuối cùng là Dũng trước khi phân tích thị trường chung để các bạn nhìn thấy là cổ phiếu này à, CG4 thì CG4 đây là điểm mua nhá còn vùng này thì bây giờ mua thêm rất là khó khó đoán nhá còn để bảo bán thì cũng chưa có thêm tín hiệu phân phối để bán nhưng rõ ràng là điểm mua thêm cái gì ạ à, còn cuối cùng ạ cuối cùng nhá nốt AGG trước khi chúng ta phân tích tình hình chung nhá à, AGG thực ra AG thì chúng ta đang thấy là rất là tốt đúng không nhưng rõ ràng là phân phối phân phối nha phân phối à, đây là cái cái quá trình mà gọi là phân phối khối lượng lớn này thì để đi xa này nó phải test lại sẽ test lại à, có một bạn hỏi như này thì trước khi mà hỏi như này có một cổ phiếu như này thì Dũng cũng muốn đây cổ phiếu này FPT thử loại à, ờ, FTC thế thì à, câu chuyện đây đó là gì ạ chúng ta sẽ dự đoán cổ phiếu này như nào FRT à FRT cổ phiếu này thì hồi khối lượng thấp phía trên này nó cũng chưa rõ ràng nhé nên chúng ta cũng không Đấy. nhưng Dũng có một cái cổ phiếu FTR FTR cũng không nhớ lắm nó gần như là một cái cổ phiếu bao cung cũng không biết là cổ phiếu nhưng nó sẽ có một cái cổ phiếu trong cái dòng F này này hôm nào Dũng sẽ phân tích cho các bạn để chúng ta tránh xa những cổ phiếu dạng như vậy FPT thì sao FPT thì nếu chúng ta gọi điểm mua điểm mua điểm này thôi còn phía trên này thì chúng ta sẽ không muốn nữa vì cả rất là gần đấy nó cần kênh cả này nó phải tái tích lũy rất là lâu nhá các bạn nhá ở HT1 ht thì đây là mua rồi nhá mua rồi thì chúng ta sẽ không lưu ý nữa à, đây là cổ phiếu gì ạ F gì ạ F T M Đấy, FTM FTM ở đây cổ phiếu này dạng như này nhá đây là dạng để các bạn biết này đấy tức là cổ phiếu này dạng bao cung rất lớn lên này rỡi gãy và thế thì trước khi mà Dũng phân tích FPT à FPT thì điểm mày mua xong rồi gì nữa đến đây không mua nữa thôi đúng không HSG HDG thôi Dũng sẽ không mua cổ phiếu này một số bạn là mua ở đây mua ở đây nó trần đấy nhưng thôi Dũng sẽ không mua cổ phiếu này đấy. nốt MBB nhá MBB cổ phiếu này cổ phiếu này thì ờ, giả sử chúng ta có điểm mua này nhá thì các bạn nhớ này này hôm trước chúng ta mua điểm mua này mà không đạt khối lượng thì nó sẽ giảm Đấy. cái điểm mua này thôi điểm mua này thì chúng ta thấy là nó không đạt khối lượng đúng không nhưng tuy nhiên thì cái quá trình tích lũy này nó rất là dài và nó rũ được bỏ số lượng lớn ở đây rũ xong thì cái cái khả năng ở đây thành công cao hơn Đấy, cái xác suất thành công ở đây nó sẽ cao hơn ở đây có thể là gì ạ xác suất thành công của hai mươi phần trăm như đây nó khoảng độ là ba à, 4 đến 50 phần trăm thế một cổ phiếu mà xác suất 4 50 phần trăm thì đấy là điều tuyệt vời đúng không ạ À, bây giờ chúng ta sẽ phân tích chỉ số VN Index. Đây, VN Index. À, trên này là cái đỉnh đúng không? Các bạn nhìn đây, đây là một cái đỉnh khối lượng rất lớn này, khối lượng rất lớn này mà nó đi lên nó kéo như này khối lượng không lớn chúng ta phải nhìn sự thật thế thì câu chuyện nó sẽ xảy ra như này có rất nhiều bạn ngoài kia họ không hiểu là trong đợt này á chúng có nói rằng là cổ phiếu nó rất là gì ạ ít nó không giống như đồng thuận như trước đây nó rất là ít nên chính vì vậy gì ạ chúng ta nên lựa chọn một nhóm ít thôi và thông thường nó chỉ có một nhóm cổ phiếu nhỏ thôi là nó tăng được nên chính vì vậy thì ạ khi mà nó lên như này khối lượng lớn như này à, khối lượng thấp như này mà có ý định về vượt đỉnh thì thông thường thì ạ nó sẽ có quá trình test lại này chúng ta thấy là hôm qua khối lượng lớn đúng không so với ở đây và giá tăng mạnh nhưng hôm nay khối lượng tương đương thì giá bắt đầu giảm giá tức là giá biến động giảm hơn tức là ở phía trên này đang gặp cản lớn khi gặp cảm lớn thì rõ ràng thì nó sẽ không đi được xa và thông thường thì có thể biến động hoặc là test lại ở trên này trước khi đi xa hơn đấy thế thì nó phải test lại trước đi xa hơn thế thì nếu bạn đầu tư cổ phiếu thì thực sự là gì ạ nếu chúng ta mua một cổ phiếu một cách bừa bãi thì chúng ta sẽ gặp rất rủi ro chẳng hạn dũng sẽ mua cổ phiếu này thì trong trường hợp nhá đây các bạn nhá thực tế là dũng mua cổ phiếu này đó thế thì trong trường hợp mà nó bị rút bỏ thì cái vùng này là vùng rất là gì ạ à, an toàn đấy nhá thị trường điều chỉnh vùng này an toàn và có thể nó sẽ đi lên này thế thì bây giờ hỏi là thị trường nó lên được bao nhiêu ạ một một nghìn trăm đúng không một một nghìn trăm là ở hiện tại là như này lên đến vùng trên này nhưng nếu mà khối lượng lớn ở đây và cái cản này thì ở đây chúng ta thấy hiểu đơn giản là gì ạ chúng ta vẫn có thể lựa chọn được cái cổ phiếu nha vẫn lựa chọn cổ phiếu theo gì à tiêu chỉ sở thích chúng ta nhưng nếu mà nói về thị trường chung lúc này thì Dũng thấy rằng là nó không an toàn lắm nếu mà có thể điều chỉnh rồi nha thị trường chung có thể nó sẽ điều chỉnh trong gì ạ à? có thể tuần ngày mai thế nên rõ ràng gì ạ à? nên rõ ràng là đi lên như này tiền thì không đủ mạnh và cái phía trên này thì cái về cơ bản là gì ạ à? nó có thể điều chỉnh quan trọng là chúng ta vẫn nhìn thấy một vài cổ phiếu nó tăng và chúng ta quên thị trường thế ở đây có hai dạng một dạng là gì ạ à? các bạn muốn là thận trọng thận trọng nhưng các bạn thận trọng thì các bạn thì à, đầu tư theo thị trường chung khi nào xác nhận rõ ràng các bạn mua dạng thứ hai bạn bạn là người quản trị rủi ro rất tốt nhá quản trị rủi ro rất tốt tức là cái người mà quản trị rủi ro tốt thì bạn làm gì ạ à? bạn đầu tư vào cái nhóm cổ phiếu à, sử như hôm nay Dũng mua cổ phiếu này thì Dũng thấy rằng là an toàn và thị trường điều chỉnh thì nó điều chỉnh đến về, về vùng này thôi thì đấy là an toàn đây là cái điểm mua tiếp trước đó của Dũng nhưng đến hôm nay lại bán ra và đây mua lại đấy. Thế tại sao không mua ở đây đấy thế thì một số bảo và tại sao không mua ở đây bởi vì vùng này không biết nó đi ở đâu nên chính vì vậy thì các bạn cần phải hiểu được cái chiến lược của mỗi nhà đầu tư CDO CDO thì Dũng không đầu tư ở đây các bạn này này trong đầu tư nó có bốn cái yếu tố để thành công yếu tố thứ nhất là các yếu tố về kỹ thuật nó chiếm 25% yếu tố thứ hai là yếu tố cơ bản nó chiếm 25% yếu tố thứ ba là cổ phiếu mạnh hay yếu thị trường chung từ chung quan sát thị trường xem là cổ phiếu đấy đang mạnh hơn yếu hơn nó chiếm 25% và yếu tố cuối cùng đó là trải nghiệm chúng ta thế thì khi mà chúng ta không nắm rõ trải nghiệm thì rất là khó Dũng chia sẻ các bạn đấy là trải nghiệm của Dũng nên bây giờ trong cái hôm nay thì Dũng chỉ phân tích một phần của thị trường tới đây thì Dũng sẽ làm những video ờ, để tức là trong dịp Tết này thì các bạn đón xem những video để nói về những kiến, kiến thức nền tảng chẳng hạn đây là rất nhiều cái cái cái uh, chẳng hạn đây là các bạn nhìn thấy đây là một cái biểu đồ các bạn nhớ nhé thế thì với câu hỏi các nhiều bạn sẽ thấy là tại sao ông những nhà đầu tư không mua ở đây hay họ không mua ở đây mà họ đợi trong quá trình xác nhận test lần nhất test lần hai họ mua ở đây đấy thế thì có rất nhiều người ở đây tại sao lại không mua ở đây mà đến đây mua thì có vấn đề gì không hai câu chuyện đây đó là gì ạ tại sao họ mua ở đây thì khi các bạn thấy rằng là giả sử một cổ phiếu nhưng mà không mua ở đây nhưng có thể nó lên nhưng quan trọng là nó có sự an toàn rũ xong có an toàn thì mua trường hợp tiếp theo đây ạ các bạn nhìn thấy nhá đây trường hợp người ta mua ở đây nhưng một số trường hợp người ta bán này các bạn nhá một số trường hợp người ta phải bán cắt lót cắt lót xong ạ đấy cắt lót xong cắt lót xong thì xác nhận nha xác nhận đấy là gì ạ xác nhận xong lại mua lại cắt lót xong xác nhận mua lại thì đấy là những cái cái các bạn có thể biết được thì trước khi kết thúc chương trình này Dũng sẽ nói một cổ phiếu nhỉ à, VCG VCG thì điểm này à, thực tế là bảo mua nữa thì Dũng sẽ không mua đấy thế thì để cho các bạn hiểu rõ chu kỳ như nào mua trước mua sau như nào giả sử một chu kỳ tích lũy này nó lên này đấy, một chu kỳ tích lũy như này thì nó lên này đấy, tích lũy dài như này lên thế thì nếu chúng ta không biết chu kỳ tích lũy thì chúng ta thấy nó lên lên lên một vài like thì chúng ta cứ tiếc thì đấy là cả mà chúng ta mất à, cái một bạn có hỏi là khóa xuống dòng tiền thì ra tết dũng sẽ gì ạ à, khai giảng luôn nha ra tết nhá bạn à, các bạn ra tết ra tết thì cái khóa này sẽ được khai giảng luôn à, nó có một cái cái chương trình mua sớm nữa nhưng để cho các bạn hiểu rõ mua sớm như nào thì Dũng sẽ tức là bây giờ các bạn thấy rằng là bây giờ nếu mà Dũng chia sẻ thì các bạn sẽ thấy là à, luôn luôn nó bán khoa học à, tuy nhiên thì để các bạn sẽ trong thời gian tới Dũng sẽ chia sẻ những video về mua sớm như nào cách mua sớm như nào để các bạn hiểu rõ là tại sao các bạn mua sớm mà nếu các bạn không có chiến lược mua sớm thì như nào thì tất cả cái này Dũng sẽ chia sẻ trong thời gian tới để các bạn nắm rõ được à, tầm quan trọng còn kinh tế vĩ mô năm 2023 thì nói như thế này nếu bình thường các bạn sẽ học về phân tích đúng không thì và hôm nữa Dũng sẽ nếu có cơ cơ hội Dũng sẽ chia sẻ các bạn tại sao Dũng lại không nói về nhiều kinh tế vĩ mô nhưng chúng ta sẽ biết rằng có một cái công cụ mà các bạn đây là các bạn có thể mua cái công cụ đấy của bạn báo thì các bạn có thể nắm rõ được hết luôn tất cả mọi thứ luôn thế thì câu chuyện đấy là gì ạ nếu bây giờ có những cái mà chúng ta có hết rồi thì tại sao chúng ta gì ạ không sử dụng một cách gì ạ thế thì kinh tế vĩ mô nếu chúng ta hiểu đơn giản đó là tỷ giá thì năm nay tỷ giá chúng ta đã khắc phục được đúng không khắc phục được tỷ giá đó là gì ạ tỷ giá tăng giảm và việc mà tỷ giá giảm thì cái việc những chính sách vĩ mô ngụ khác như là kích thích kinh tế bằng cách là gì ạ đầu tư công là dễ hơn rất nhiều tức là bình thường là nếu mà trong trường hợp mà tỷ giá nó ở mức cao thì không có cái cơ hội nào để gì ạ kích thích kinh tế không có luôn ạ nhưng rõ ràng là tỷ giá nó rơi tự do thực tế là rơi tự do trong thời gian ngắn chúng ta biết rằng là gì ạ một thời gian rất dài đúng không rất dài là gì ạ phải mất hơn một năm thì giá tăng đúng không hơn một năm nhưng chỉ trong vòng gì ạ có hai tháng thì giá giảm hơn 50 phần trăm đúng không trong hơn hai tháng mà tỷ giá giảm như vậy thì rõ ràng nhà nước đang có xu hướng là bơm tiền vào bằng cách là mua ngoại tệ rất là nhiều những cái quan trọng nữa là nhà đầu tư nước ngoài họ lại tiếp tục mua vào nên dũng thấy rằng là trong thời gian tới thì có hai cái nhóm dòng nếu mà trong thời gian tới hai nhóm dòng dũng đang thấy có hưởng lợi dòng thứ nhất là gì ạ nhóm đầu tư công cái thứ hai nó là nhóm ngân hàng còn tại sao nhóm ngân hàng thì để cho các bạn thứ ra thế là các bạn phải biết á nếu không thì giả sử như năm hai vừa năm vừa rồi chẳng hạn thế thì các bạn bảo rằng nữa, ai kiếm được tiền thì nó gì ạ nó rất là gì ạ nghe vẻ nó rất là vô lý đúng không ạ nhưng thực tế thì ạ Dũng vẫn hỗ trợ cho những cái khách hàng mà Dũng đầu tư trực tiếp cho vẫn kiếm được rất nhiều tiền thế tại sao chúng ta lại mất tiền đơn giản thế thôi ạ thế thì các bạn nhìn thấy là thỉnh thoảng Dũng đưa ra một cổ phiếu rất là ít không nhiều nhưng nó đều có kết quả thế thì nó vẫn có những cổ phiếu sai mà chúng ta cần phải gì ạ phải xử lý thế thì để chúng ta uh, nắm rõ hơn thực ra là rất nhiều bạn ở đây uh, có những cổ phiếu cũng thấy rằng là cũng khá là ok đấy là những cổ phiếu này ok nhá hay là cổ phiếu này ok này đấy Đúng nói như thế là các bạn biết rằng là à, những cổ phiếu đấy là những cổ phiếu mà khi các bạn mua là nó an toàn an toàn đây đầu tiên này tại sao phải nói an toàn trước á tại vì chúng ta luôn luôn phải ảo toàn vốn á sau đó chúng ta mới ờ, mới gì ạ mới tính gì ạ lợi nhuận còn các bạn cứ nhớ lúc nào cũng nói lợi nhuận nhưng câu hỏi là một năm chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền năm ngoái chúng ta kiếm được rất nhiều tiền đúng không hai ba trăm phần trăm nhưng năm 2022 lỗ hết thế thì chúng ta cần phải gì ạ đầu tư vào đúng thời điểm thôi chứ còn bây giờ là tại sao trong thời gian ngắn vừa qua Dũng bảo đây dòng tiền đã tham gia vào và trong thời gian tới Dũng sẽ phân tích chi tiết cho các bạn biết nhóm nào cổ phiếu nào tích lũy như nào để các bạn có thể đánh giá được thế thì ờ, trước khi kết thúc ở đây thì các bạn có thể xem lại video này các bạn thấy là những cái cổ phiếu Dũng đưa ra nó sẽ có tỷ lệ thành công lớn hơn một số các bạn nhé tức là số số lớn luôn tức là ở đây chúng ta thấy là nếu khoảng 10 bạn đưa ra cổ phiếu thì nó khoảng độ 6 đến 70 phần trăm thậm chí là 80 phần trăm là cổ phiếu nó không chất lượng và một vài bạn đưa ra các cổ phiếu chất lượng thì phần lớn là những bạn đã học Dũng hoặc là theo dõi video của Dũng trong một khoảng thời gian nhất định đấy là Dũng có thể hiểu được điều này là lý do tại sao bởi vì nếu bạn hiểu rõ được quy luật chu kỳ thì thực tế là gì ạ có thể Dũng không biết là chính xác nhưng có thể là sang quý 3 thị trường có thể là tạo ra một chu kỳ mới nhưng hỏi là lý do tại sao một chu kỳ mới đấy cái câu chuyện là lý do tại sao đó là quý 2 của quý 3 thì cái điều này chúng ta sẽ được phân tích trong một thời gian gần nhất các bạn nhá phân tích trong một thời gian gần nhất để các bạn biết rằng là thực tế những điều này không ai người ta mắc cho bạn biết là nhưng các bạn biết thì các bạn một là các bạn theo dõi kênh của Dũng thì thỉnh thoảng có những bạn vào bạn phá đám thì chúng ta biết chúng ta nói sự thật để mọi người nắm rõ được còn trong trường hợp gì ạ nó ảnh hưởng đến gì ạ một là ảnh hưởng đến cái quá trình Dũng livestream cái thứ hai là gì ạ một số bạn mới vào tức là mới biết kênh thì họ là gì ạ nghe nó không đúng thì dẫn đến tình trạng là gì ạ họ đi nghe những cái gì nó không cần thiết cho họ thì họ mất tiền thì trước khi kết thúc hôm nay thì cũng à, chắc là cũng chuẩn bị à, bước sang năm mới rồi thì xin chúc tất cả các bạn bước sang năm mới đầu tư thành công và trong thời gian tới khi mà Dũng bắt đầu quay trở lại thị trường các bạn nhớ là Dũng bắt đầu quay trở lại thị trường thì ít hay nhiều Dũng sẽ chỉ cho các bạn những món quà mà trước khi các bạn hỏi là thường là các bạn có thể chia sẻ là món quà Dũng thường gửi trong những buổi chia sẻ livestream thời điểm nào các bạn đã nhớ rồi đúng không ạ tức là trước đây nếu các bạn chia sẻ các bạn theo dõi kênh thì tất cả những cổ phiếu mà Dũng đưa ra cái tỷ lệ xác suất thành công rất là cao tại sao nó lại cao bởi vì bí mật ở đây là Dũng đầu tư theo xu hướng dòng tiền Dũng tập trung vào những cổ phiếu có dòng tiền chứ không phải tập trung vào những cổ phiếu không có dòng tiền ngoài ra Dũng tập trung vào quản trị rủi ro chứ không phải là tập trung vào những cổ phiếu lỏng lẻo lỏng lẻo như nào Dũng sẽ chia sẻ cho các bạn trong video tiếp theo à, thực tế là hôm nay đợt này Dũng khán tiếng hôm bị lạnh à, thời tiết lạnh thì đã đi chạy bộ chạy bộ giảm được 5 ờ, kg thì không may nó lại bị lạnh thì uh, mong muốn là cũng được giúp hỗ trợ các bạn nhiều hơn à, sang năm 2023 thì kênh của Dũng sẽ tập trung rất nhiều về những kiến thức nền tảng để cho các bạn nào đó dù là không học của Dũng cũng có kiến thức để các bạn tự đầu tư tránh được những sai lầm khi các bạn nghe là không chính thống Dũng biết rằng là gì ạ nếu các bạn theo dõi đúng thời điểm thì các bạn có thể thoát ra từ mùng 4 cũng như không nhớ chính xác là bao nhiêu ạ đây là cái thời điểm mà Dũng có nói chính xác là thoát ra đây cái thời điểm này đấy chính là ngày này đấy. tức là sau khi ngày này thì Dũng bảo đây là phải bán ra hết ạ đấy. bán ra hết có một buổi này ra chìm này thế thì nếu bạn thoát ra thì có thể trong một xu hướng này bạn không đầu tư cũng là thành công rồi theo quan điểm cá nhân của Dũng tức là bạn không cần đầu tư cũng là thành công rồi à, xin cảm ơn rất nhiều và một lần nữa xin cảm ơn các bạn chúc các bạn à, ngủ ngon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 thế thì cứ bắt phải lãi 100% thì làm sao đúng được đúng không nên khi mà các bạn theo dõi thì cũng thông cảm thì Dũng sẽ phân tích như tại tại sao mà cắt lót và cắt lót như nào rồi xin cảm ơn rất nhiều